J. Check it out. Nói chậm bước chân, anh đi theo từng tiếng đàn ừ. Vẫn con phố cũ, còn kỷ niệm những chuyện tình tan Baby, khúc hát ngày nào, giờ nghe lại tự như quá xa Ôm hết kỳ vọng, giữa phố tình và cả chúng ta Đôi chân vấp ngã, không ý nghĩ tinh thần vấp ngã đừng dậy mà đi Dù phanh xe phanh hoài không nhả à, Tâm luôn tĩnh lặng Vì con em là con nước, con tác Anh như chết lặng Khi tim em không còn anh mà người khác Đôi mắt say bấy lâu Và cánh phương hồng đang rơi lên trên đôi má Thêm mong mùi làn tóc bay Dịu dàng lướt qua Làm tim anh say nồng Và đôi tay rồi tình biến đi năm tương tư dìu em đi đến mơ vàng à. Anh đã từng nghĩ cuộc tình mình sẽ đẹp như mộng à, như hiện tại anh trở thành nhân vật kiên trọng vừa cặp bên đã lẹp mất nhau Không như chú sẵn đi có bay về lại có đâu Mùa thu năm ấy có được em nhưng lại vụng vỡ yeah. Đừng nhìn hồng hôn anh chỉ biết nghẹn ngào hơi thở Kết thúc tích tắc anh khóc hoa trong ngang nỗi nhớ Anh là nhạc sĩ nhưng tiếc rằng không còn nàng thơ Tôi mới say bấy lâu Và cánh phương hồng đang rơi lên trên đôi má thêm mong làm tim anh say nồng và đôi tay không thể giữ em chỉ biết được những ngôn hôn nhưng không thể với lấy nhau tình tình tan rồi tình biến đi nắng tương tư dìu em đi đến mưa dường như đã héo khô